nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam tuần từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 9 năm 2022. Như quý biết, tuần qua là một tuần giảm giá khá mạnh của chỉ số VN-Index của chúng ta. Chỉ số VN-Index của chúng ta mở cửa đầu tuần ở 1233 và có thời điểm là xuống thấp nhất là dưới 1200 1197 trước khi đóng cửa mức 1203. À, tuần qua thì có một đặc điểm là rất là đáng chú ý là cả thế giới đều xuống giá rất là mạnh do cái thông tin là Fed tăng lãi suất. Như chúng ta biết ạ, tâm điểm tuần qua thì cả thế giới trông đợi vào cuộc họp FOMC và tăng lãi suất của Fed. Khi phe việc Fed tăng lãi suất thì là mặc định là Fed tăng lãi suất 0.75%. Thực tế thì Fed cũng tăng lãi suất là 0.75%. Tuy nhiên, cả thế giới là chờ đợi cái dự đoán kinh tế của Fed và cái quan điểm của Fed về cái lãi suất cũng như lạm phát cũng như tăng trưởng kinh tế của Mỹ trong ờ, thời gian tới. Thì thực tế chúng ta biết là cái quan điểm của Fed hiện nay à, tuần qua thể hiện cái xu hướng diều hâu hơn rất là nhiều so với tháng 6. À, ờ, tháng 6 thì Fed dự kiến là năm nay kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng khoảng 1,7, năm 2023 1,7, 2024 1,9 và dài hạn là 1,8. Tuy nhiên, Tại cuộc họp lần này thì Fed hạ rất sâu cái mức tăng trưởng GDP của Mỹ là dự kiến là chỉ tăng trưởng 0.2 thôi, trung bình 0.2 thôi. Và năm 2023 dự kiến gì tăng trưởng 1.2. 2024, 2025 mới lên đến 1.7, 1.8. Cái phạm vi cũng rất là rộng, tức là cái phạm vi cái ờ, tăng trưởng của Mỹ thì các chủ tịch Fed đưa ra là từ mức 0 đến 0.5%. Cái tỷ lệ thất nghiệp cũng tăng rất là cao, Tức là trước đó thì tại cuộc họp tháng 6 thì tỷ lệ thất nghiệp dự kiến là năm nay là 3.7, năm sau là 3.9 và năm 2024 là 4.1 thì hiện nay là năm 2022 à, dự kiến là 3.8. 2023 sẽ nhảy vọt lên 4.4. 2024 vẫn dư giữ ở mức 4.4 và 2025 thì vẫn giữ ở mức 4.3. Cái chỉ số lạm phát thì cũng có điều chỉnh tăng. Dự kiến là năm nay trước đó tại kỳ họp tháng 6 thì chỉ số PCE chỉ số theo dõi lạm phát của Fed khi loại bỏ đi giá năng lượng và thực phẩm thì ở mức 5.2 thì điều chỉnh lần này lên 5.4 2023 dự kiến là 2.26 thì điều chỉnh là 2.8 2024 thì gần như không thay đổi 2.2 lên 2.3 và đặc biệt quan trọng nhất là cái lãi suất của Fed thì có tăng lên 1 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 6 thì các chủ tịch Fed đưa ra là lãi suất cuối năm nay dự kiến cuối năm 2022 dự kiến là 3.4 thì hiện nay thì đang đưa lên là mức 4.4. À, năm 2023 dự kiến là 3.8 trung bình thì hiện nay đưa lên trung bình 4.6. 2024 dự kiến giảm xuống 3.4 thì hiện nay đưa lên 3.9, còn về dài hạn thì không thay đổi. Cái phạm vi lãi suất thì cũng đưa ra phạm vi khá là rộng các chủ tịch Fed thì đa phần là đưa ra lãi phạm vi lãi suất năm nay là khoảng 4.1 đến 4.4. Còn à, phạm vi thì giải khá rộng từ 3.9 đến 4.6. Nói chung là cái quan điểm của Fed hiện nay là đang diều hâu hơn rất là nhiều và chính vì vậy đây là một cái cớ để dưới tài phiệt dưới tay to dẫn dắt thị trường à, cạ gió bẻ măng. À, tại sao tôi nói như vậy? Thì hôm nay tôi sẽ phân tích rất chi tiết cho quý vị là không hẳn lúc nào phép tăng lãi suất cũng là xấu và không hẳn lúc nào phép tăng lãi suất thì thị trường tài chính thực sự là có phải cứ phép tăng lãi suất là thị trường tài chính sẽ đi xuống hay không? Đây chúng ta trở lại với ờ, hai lần tăng lãi suất gần nhất của Fed thì hai lần tăng lãi suất một lần là Fed tăng từ năm 94 đến năm 96 thì Fed tăng lãi suất là từ 3% lên 6%. Thì thực tế là S&P 500 tăng nhé tăng từ 500 điểm lên 1.500 điểm. Đấy. Khi Fed cắt giảm lãi suất từ 6,5% xuống đến 1% thì SP 500 mới lao dốc năm 2001 2002. Lần gần thứ hai là Fed tăng lãi suất từ năm 1 2005 đến giữa 2006 thì SP 500 tiếp tục tăng này từ mức là 1.000 điểm lên mức 1.600 điểm trước khi Fed cắt giảm lãi suất <coughs> thì SP500 mới giảm. Nên chúng ta phải hiểu là cái việc cái Fed tăng lãi suất và thị trường chứng khoán xuống không phải lúc nào nó đồng pha nhau. Hiện nay nó chỉ là một cái cớ hai lần trước là khi Fed cắt giảm lãi suất thị trường chứng khoán mới xuống. Tại sao? Vì khi Fed tăng lãi suất nghĩa là nền kinh tế đang tăng trưởng nóng, lạm phát tăng trưởng cao và Fed phải đẩy tăng lãi suất lên vì nền kinh tế đang phát triển quá nóng. Khi Fed cắt giảm lãi suất đồng nghĩa với việc là nền kinh tế đã bước vào suy thoái đang rất là xấu. Còn hiện nay thì sao? Nền kinh tế không phát triển nóng như kỳ vọng nhưng nó cũng không phải quá xấu. GDP thì chỉ ở mức là trên dưới 0%. Nhưng cái tỷ lệ thất nghiệp đang ở mức rất là thấp, thấp nhất trong vòng mấy chục năm. 32 30 năm trở lại đây, 3,7%. Đấy. Lạm phát thì có cao, tức là những chỉ báo đang không đồng nhất Do vậy, theo cá nhân tôi đánh giá, cái việc Fed tăng lãi suất không phải là thông tin tốt cho thị trường tài chính nhưng nó cũng không phải là thông tin xấu. Đấy, nó không hẳn là một thông tin xấu. Nó ở mức có tác động nhưng ở mức vừa phải. Còn hiện nay cái việc Fed tăng lãi suất đang bị giới truyền thông đang ờ, thần thánh hóa, đang gọi là PR quá đà. Theo tôi là như vậy cá nhân tôi đánh giá là cái việc Fed tăng lãi suất nó không phải là thông tin quá xấu đối với thị trường. Cũng như lãi suất của Fed hiện nay 13% nó không phải quá xấu. Mà kể cả theo dự kiến của các chủ tịch Fed thì lãi suất mới đưa lên là 4,5%. Đây cũng không phải mức quá xấu bởi vì mỗi khi Fed tăng lãi suất lên cao thường là tầm 6%, sau đó thì nó gây ra suy thoái kinh tế nhưng không phải là tăng cái là suy thoái luôn. Đây chúng ta nhìn này. Dừng tăng lãi suất từ Đấy. Tăng lãi suất nhịp đầu tiên này 94 95 này, kinh tế phát triển bình thường. Tăng lãi suất nhịp thứ hai này 98 201 sau đó thì mới suy thoái hoặc là tăng lãi suất 205 206 kinh tế vẫn tăng trưởng, thị trường chứng khoán vẫn tăng trưởng đến 207 mới suy thoái mà. Tăng lãi suất sau đó thường khoảng 5 hơn 5 mới suy thoái, có phải tăng cái đạt đỉnh là suy thoái ngay đâu. Do vậy ờ, và một điều nữa là hiện nay ờ, theo tôi ờ, thế giới đầu tư đang thần thành hóa đô la tức là sức mạnh của đồng đô la nhưng khi tôi xem lại thì không phải lúc nào Fed tăng lãi suất đồng đô la cũng tăng hiện nay thì Fed tăng lãi suất đồng đô la Mỹ đang tăng rất là mạnh nhưng tôi nghĩ đây là giới đầu tư đang đang thần thánh hóa thôi à, chúng ta xét trong bối cảnh 40 năm thì đồng đô la Mỹ luôn có xu hướng là đi sideways lấy cái trục uh, ờ, MA200 làm chuẩn và luôn sideways với biên độ lệch chuẩn quanh M200. Hiện nay thì đô la Mỹ đang đi đến cận trên của biên độ lệch chuẩn. Mà khi nó đi biên độ cận trên thì cái xác suất rất cao là nó sẽ điều chỉnh giảm chứ không phải tiếp tục tăng đâu. Hiện nay đô la Mỹ đang đóng cửa tuần rất là cao 113. Nhưng khi tôi xét đến các yếu tố khác thì tôi nghĩ là đô la Mỹ nhiều khả năng đang đạt đỉnh. Cái việc đầu cơ đang quá đà và nó sẽ sớm đảo chiều. Thứ nhất là chúng ta xét từ năm 83 trở lại đây thì đây là lần thứ ba chỉ số đô la index DXY à, ờ, tiến vào vùng quá mua sâu tức là trên 80 lần thứ nhất là năm 85 ờ, lần thứ hai chính là năm 2015 lần đó Fed tăng lãi suất và bây giờ là lần thứ ba tức là hai lần trước thì mỗi khi tiến lên vùng này tiến lên vùng quá mua sâu như này thì đô la index một lần là cắm đầu giảm rất là sâu 50% từ 165 ờ, về 85 một lần thì là giảm 8% từ 100 ờ, về 92. Do vậy, tôi đánh giá lần này thì đô la index hoàn toàn có thể giảm và giảm tầm 8 đến 10% là bình thường, tức là từ 110 mấy về 100 linh mấy là bình thường. Tôi nghĩ là hiện nay ở dưới truyền thông đang thần thánh hóa cái việc ờ, tăng lãi suất của Fed. Chúng ta trở lại với hai lần tăng lãi suất gần nhất xem đô la index có tăng không nhé. Hai lần tăng lãi suất gần nhất là đây một lần là 98 đến 2000 và một lần là 2005 2006 đây lần 98 2000 lần đó phép tăng lãi suất đô la index có tăng từ 102 tăng lên 120 nhưng sau đó cắm đầu giảm rất mạnh một lần nữa là 2005, 2006 thì Fed tăng lãi suất đô la index không tăng. Đô la index luôn đứng ở 85, tăng nhẹ lên 91 nhưng sau đó cắm mặt rất là mạnh xuống 72. Và những lần Fed cắt giảm lãi suất không phải đô la index đều giảm bạn đều tăng bạn nhé. Đấy. Chúng ta phải hiểu không phải lúc nào Fed tăng lãi suất đô la cũng tăng. Nhiều khi là thị trường đã thần thành hóa thôi, nhưng xét trên các chỉ báo kỹ thuật thì đô la index hiện nay đang ở vùng đỉnh và ở vùng quá mua rất là sâu tiến lên chỉ số chỉ số RSI tiến lên 80 năm rồi rất là hiếm gặp trong lịch sử mới 3 lần trong vòng 40 năm do vậy cái việc đô la index sẽ bị chốt lời mạnh mẽ và đảo chiều giảm giá là bình thường khi đô la index bị chốt lời đảo chiều thì dòng tiền vì dòng tiền trước đó đang trú ẩn vào đô la index bây giờ bị chốt lời mạnh mẽ thì đương nhiên sẽ quay trở lại các kênh đầu tư khác các tài sản khác ví dụ như chứng khoán vàng tiền điện tử thị trường hàng hóa đó là điều rất là bình thường nó liên thông thôi và chúng ta cũng biết là không phải lần nào phép tăng lãi suất thì chỉ số chứng khoán giảm hai lần trước ừ, phép tăng lãi suất chỉ số chứng khoán còn tăng mạnh cơ và khi cắt giảm lãi suất thì chỉ số chứng khoán mới giảm do vậy cái mối quan tương quan mà cứ bảo là phép tăng lãi suất là chỉ xấu cho thị trường chứng khoán là tôi nghĩ là nó không đúng do vậy chúng ta phải hiểu cái bản chất vấn đề nó không phải là như vậy và chúng ta phải hiểu có những thời điểm là nó vô tình trùng và có những thời điểm nó không trùng do vậy chúng ta phải hết sức bình tĩnh cá nhân tôi đánh giá fed tăng lãi suất ở mức này là bình thường và thứ hai là việc Fed hiện nay dự kiến là lãi suất cuối năm ở mức là 4.1 đến 4.4 tôi đánh giá là hơi hơi hơi nhiều hâu. Cá nhân tôi dự kiến thì cuối năm lãi suất của Fed sẽ ở mức 4% thôi. Tức là từ dần cuối năm Fed còn hai cuộc họp là vào ngày mùng 3 tháng 11 và 15 tháng 12. Cá nhân tôi đánh giá là Fed sẽ tăng lãi suất 0.75 trong hai cuộc họp này. Tức là đâu đó tháng 11 sẽ tăng 0.5 và tháng 12 tăng 0.25. Chúng ta biết trước đó, cách đây 9 ờ, tháng tại cuộc họp tháng 12 năm 2021 thì lúc đó, đa thời điểm đó là lạm phát của Mỹ đã 7%. Đáng nhẽ ra thời điểm đó thì Fed phải tăng lãi suất rồi. Thì lúc đó hậu quả lạm phát có lẽ nó đã được kiềm chế dễ hơn bây giờ rất nhiều. Nhưng thời điểm đó thì ngài chủ tịch ờ, Powell đáng kính của chúng ta vẫn với giọng điệu cực kỳ là bồ câu là lạm phát chỉ là tạm thời, lạm phát sẽ nhanh chóng biến mất. Ờ, Fed không chưa vội vàng gì tăng lãi suất cả. Và kết quả hậu quả là đến bây giờ. Còn thời điểm này thì tôi nghĩ là lạm phát đã có dấu hiệu giảm, hai tháng liên tiếp giảm rồi. Tuy nó chưa đạt kỳ vọng, tức là vẫn đứng ở mức cao. Tháng lạm phát tháng 7 ờ, công bố ngày 13 tháng 8 thì là từ 9,1 xuống 8,5. Lạm phát công bố ngày 13 tháng 9 này thì nó từ mức là 8,5 xuống 8,3. Thì chủ tịch Fed lúc này lại đang là quá là chim sợ cánh cong. Đâm ra lại thể hiện quan điểm nó quá là diều hâu là muốn tăng mạnh lãi suất, cam kết tăng mạnh lãi suất để kiềm chế lạm phát và kỳ đưa ra là với cái mức này là hoàn toàn là muốn tăng 1,25% lãi suất từ giờ đến cuối năm nữa. Tức là đưa mức lãi suất từ 3.25 lên tầm 4.25 hoặc 4.5. Như vậy là có thể tăng 1 đến 1,25. Đồng nghĩa với việc là sẽ tăng là hai đợt 0.5 hoặc một đợt 0.5, một đợt 0.75. Nhưng quan điểm tôi hiện nay Fed đang quá diều hâu. Lạm phát tháng 8 giảm chưa như kỳ vọng. Nhưng chúng ta có thể nhìn ra các thời điểm khác gây ra lạm phát. Giá dầu này, dầu giảm rất là mạnh rồi. Giá năng lượng giảm, giá hàng hóa giảm thì nó sẽ giảm áp lực lên lạm phát. Cá nhân tôi đánh giá là lạm phát tháng 9 công bố vào ngày à, mùng 10 tháng 10, 13 tháng 10 và lạm phát tháng 10 công bố đầu tháng 11, mùng 10 tháng 11 cũng sẽ giảm khá là mạnh. Và tôi đánh giá là lạm phát hoàn toàn có thể giảm xuống khoảng 7 đến 7.5%. Thì Fed lúc đó hoàn toàn tại cuộc họp tháng 11 và tháng 12 có thể thay đổi quan điểm sẽ bớt diều hâu hơn và đó sẽ là thông tin hỗ trợ thị trường nhiều khả năng là phù hợp tức là Fed nên tăng lãi suất cuối năm nay ở mức là 4% và đến năm sau Fed còn dư địa tiếp tục tăng đó chứ cả năm 2023 Fed làm gì nên cá nhân tôi đánh giá là nhiều khả năng Fed là hiện nay đang quá diều hâu và thị trường đang thổi phồng cái quyết định tăng lãi suất của Fed. Đấy từ đó là đang phản ứng thái quá thế thôi chứ chúng ta trở lại với phép tăng lãi suất không phải lúc nào thị trường cũng xấu đấy chúng ta nhìn thấy đấy hai đợt phép tăng lãi suất gần nhất thì thị trường đều đi lên hoặc chúng ta trở lại với giai đoạn phép tăng lãi suất thần thánh là giai đoạn 78 à, 81 phép tăng lãi suất từ dưới 5% lên 19% thì giai đoạn đó Dow Jones như nào đấy chúng ta trở lại giai đoạn đó không có vấn đề gì cả đây giai đoạn đó đây đây giai đoạn 78 à, đây 78 đến 81 à, giai đoạn đó phép tăng lãi suất thần thánh rất là khủng khiếp nhưng chỉ số của chúng ta cũng chỉ đi ngang thôi mà chỉ số chúng ta đi, lúc phép tăng lãi suất này giảm từ 800 à, xuống 740 sau đó lại tăng ngược từ 740 lên 900 rồi đi ngang trong biên độ 900 740 trong suốt mấy năm mặc dù thời điểm đó Fed tăng lãi suất rất là thần thánh nhé từ 4,5% lên 19% nhưng thị trường đâu có đổ vỡ thị trường đâu có khủng hoảng sụp đổ đâu nên các bạn không nên quá là tin những gì truyền thông media nói là Fed tăng lãi suất là thị trường đổ vỡ thị trường khủng hoảng thị trường sụp đổ nọ kia không không có nhé thị trường sẽ khủng hoảng sẽ đổ vỡ khi nào khi kinh tế tăng trưởng âm các doanh nghiệp vỡ nợ không trả được nợ nợ xấu tràn lan hệ thống tài chính có nguy cơ sụp đổ. Còn bây giờ mọi thứ rất là bình thường. Tôi chưa thấy doanh nghiệp nào sụp đổ, chưa thấy doanh nghiệp nào lớn phá sản cả. Việc gì? Thị trường điều chỉnh là đương nhiên. Tăng chán thì phải điều chỉnh. Nhưng mà tôi nghĩ là thời điểm này kinh tế thế giới cũng thế, vẫn bình ổn mà. Chưa, chưa có gì quá là nghiêm trọng. Lãi suất của Fed cũng vẫn ở mức bình thường thôi. 13% ăn thua gì, kể cả lên 4% cũng là bình thường đó. Chúng ta không thể trông đợi mãi mức lãi suất 0% được. Đây khủng khiếp nhất là giai đoạn tăng lãi suất đây. Từ dưới 5% lên 19% như thị trường đâu sụp đổ, thị trường trở về một cái giai đoạn đi sideways mấy năm liền đấy chứ. Sideways trong biên độ 20%, 15-20%, không quá mạnh. như thị trường đâu sụp đổ, đâu có biến động mạnh đâu. Thị trường không quay trở lại được cái đỉnh trước đó, nhưng nó đi sideways, cũng ở gần vùng đỉnh đấy chứ. Trước đó vùng đỉnh 1.000 thì nó đi sideways ở vùng giá 750 lên 900. Đấy. Do vậy, quan điểm cá nhân tôi nhé, làm cái việc Fed tăng lãi suất, thị trường đang thổi phồng cái việc Fed tăng lãi suất và đang thần thánh hóa đô la, tức là đang thần thánh hóa cũng như là coi như giới truyền thông, media và giới tài phiệt đang muốn mọi người là tích trữ đô la, đang muốn đẩy giá trị đồng đô la lên. Nhưng mà chúng ta nên nhớ đấy là cái bẫy, bởi vì khi mọi người đang quá là hưng phấn thì nó hoàn toàn có thể bị chốt lời rất mạnh mẽ. Và thị trường tài chính thế, Ờ, mọi người mà đang ờ, quá là hoảng sợ bán với giá thấp thì dưới tài việt hoàn toàn gom hàng sau họ đẩy lên là bình thường tin truyền thông me đen ngược thôi đó là dưới góc độ thế giới tôi ờ, thì đánh giá là những cái việc phép tăng lãi suất này nó hiện nay gần như nó phản ánh hết vào giá rồi vào thị trường rồi giá thị trường chứng khoán Mỹ đã chiết khấu từ mức đây chỉ số Dow Jones chiết khấu từ mức 37.000 xuống 30.000 là chiết khấu hết vào giá rồi. Bây giờ xét về mặt kỹ thuật là chỉ số chứng khoán Mỹ đang có hỗ trợ rất là mạnh ở MA200 trên đồ thị tuần. Trước đó nhé, trong vòng 15 năm là mỗi khi thị trường chứng, chỉ số chứng khoán Mỹ Dow Jones tiến đến MA200 thì sau đó đều bật lên mạnh mẽ. Năm 2011 này, 2015 này, 2016 này, hai lần test này, Đấy. Còn trừ đợt Covid là nó phi thẳng qua M200, Covid nó là hiện tượng thiên nga đen thôi. Còn bây giờ thị trường trở lại với bình thường thì cá nhân tôi đánh giá là khi thị trường test đến M200, đây 296 297 đây thì nó sẽ loanh quanh ở đây và sau đó sẽ bật ngược trở lại thôi. Và tôi thì thiên về hướng là thị trường đang giống như giai đoạn 78 81, tức là sẽ bước vào một giai đoạn sideways. Sideways trong cái biên độ cận trên cận dưới đây 29.000 uh, à, ờ, x 29kx và lên 34k tức là nó bước giai đoạn sideways ở đây không lên được cái đỉnh 36 37 ngàn đâu nhưng nó sẽ không xuống quá sâu quanh cái khu vực 29.000 ờ, mấy trăm đây như vậy thị trường chứng khoán Mỹ nhiều khả năng sẽ đi ngang thôi sideways từ giờ đến cuối năm rồi tính tiếp bao giờ có những dữ liệu mới chúng ta tính tiếp tôi thì bây giờ tôi quan tâm hơn lên thông tin địa chính trị cơ chứ những thông tin về kinh tế bây giờ là mặc định biết rồi bây giờ kể cả mấy bạn F0 mới vào thị trường mấy tháng cũng biết là phép tăng lãi suất rồi kinh tế thế lọ kinh tế thế trai nếu mà mọi thứ nó đơn giản như vậy thì phải tám 8 90% người đầu tư trên thị trường kiếm được tiền chứ nhưng mà thực tế thì hơn 80% người đầu tư là thua lỗ trên thị trường do vậy ờ, mọi thông tin cái gì đã biết rồi bài ngửa rồi tôi nghĩ là nó nó không còn nhiều giá trị nữa những cái thông tin địa chính trị hiện nay thì nó lại khá là quan trọng à, về thông tin địa chính trị thế giới chúng ta biết đó, là ngày 21 tháng 9 thì tổng thống Putin lần đầu tiên là tổng động viên một phần 300.000 quân chúng ta biết là từ thế chiến thứ hai đến giờ Nga mới lại tổng động viên quân đội nhé đây là một điểm rất đáng lưu ý nó hoàn toàn có thể là bước ngoặt trong cuộc chiến Nga Ukraine Chúng ta biết hiện nay Nga đang có khoảng 150.000 quân đang chiến đấu ở mặt trận Ukraine. Nếu với số quân tổng động viên 300.000 đó mà Nga bổ sung cho chiến trường thì hoàn toàn Nga tăng gấp 3 lần quân số ở chiến trường này thì gần như là tình thế nó sẽ hoàn toàn đảo ngược hoàn toàn. Ukraine sẽ rất khó có thể đạt được tiến bộ trong cuộc chiến. Và thứ hai là chúng ta biết tuần này à, bốn khu vực đòi ờ, ly khai tự trị và muốn sát nhập của Nga sẽ bỏ phiếu. À, Lukan, Donetsk, Zaporizhia và Kherson sẽ bỏ phiếu và sát nhập nhiều khả năng là sẽ ly khai khỏi Ukraine và sát nhập của Nga. Như vậy chúng ta thấy là cái việc nối liền Nga sẽ có một cái giải đất liền nối xuyên suốt từ nước Cộng hòa Nga xuyên qua bốn cái khu vực tự trị này và nối liền với đảo Crimea và toàn bộ khu vực miền Đông Bắc, Đông và Đông Bắc của Ukraine sẽ trở thành đất liền của Nga. Thêm gần 1.000 km đường biên giới nữa và khi đó Nga sẽ bổ sung quân để bảo vệ biên giới hợp pháp. Thì lúc đó cái cuộc chiến Nga-Ukraine nó leo thang lên một tầng mới, có thể gọi là lên cấp độ 2 và nó sẽ phức tạp hơn rất là nhiều những thông tin địa chính trị này mới là những thông tin không đoán định được này đó chứ những thông tin như Fed tăng lãi suất rồi thì Fed diều hâu hơn thực ra là họ mới nói thôi quan trọng nhất tiền họ bơm ra đã thu về đâu ờ, bảng cân đối của Fed từ 3.500 tỷ lên 9.000 tỷ 3 tháng vừa rồi thu về hơn trăm tỷ ăn thua gì không ăn thua gì cả rất là nhỏ và tiền cung ra thì nó mới lạm phát cái mấu chốt vấn đề chính là cung tiền chứ không phải là lãi suất lãi suất nó là bước gián tiếp thôi nó là giảm nguồn cung tín dụng à, tức là hạn chế lạm phát trong tương lai chứ còn cái cung tiền cái QE đấy là bơm trực tiếp đấy là cái khủng khiếp mà chúng ta biết là gì tiền chỉ là tín dụng của chính phủ đối với nhân dân thôi khi mà người dân còn niềm tin thì tiền nó có giá trị người dân mà mất niềm tin thì tiền nó thành giấy lộn chúng ta biết là Venezuela này Zimbabwe này cũng hiện thì gặp những hiện tượng đấy khi người dân không còn niềm tin thì chính phủ in tiền nó chỉ là giấy lộn thôi kể cả đô la Mỹ nếu khi mà thế giới không còn niềm tin với đô la thì nó cũng là giấy lộn vì bản vị tiền tệ của chúng ta đơn vị tiền tệ là bản chất gốc của nó chính là vàng cơ đơn vị đã khẳng định được 4 năm ngàn năm chứ đô la Mỹ mới mấy trăm năm mọi người đang quá thần thánh đô la thôi tất nhiên không thể phủ nhận là đô la hiện nay à, kim ngạch à, xuất nhập khẩu đô la hiện nay đang chiếm hơn 60% mọi giao dịch trên thế giới nó cũng là rất lớn nhưng không có nghĩa nó không thể thay thế và cái việc Fed in tiền vô tội vạ thì nó phải trả giá thôi quan điểm cá nhân tôi là như vậy nên thời điểm hiện nay nhé quan điểm cá nhân tôi đánh giá là những thông tin về địa chính trị nó có thể đẩy cái chiến tranh lên một tầm cao mới và nó có thể rất là phức tạp còn việc Fed tăng lãi suất cá nhân tôi nghĩ là nó đã phản ánh vào giá. Và bây giờ thị trường sẽ dần sẽ quên đi cái việc Fed tăng lãi suất, sẽ tập trung vào thị trường, tập trung vào doanh nghiệp, tập trung vào lợi nhuận, tập trung vào khi nền kinh nào nền kinh tế thực sự gặp khó khăn và suy thoái. Chứ còn chưa, giờ chưa, cá nhân tôi đánh giá như vậy. Đồng đô la sẽ sớm bị chốt lời, dòng tiền sẽ sớm quay trở lại thị trường tài chính trong đó các thị trường như vàng chứng khoán tiền tệ đó. và tôi nghĩ là mọi người đang quá thần thánh đô la à, còn một ờ, điểm nữa mà chúng ta chưa tính đến đó là chúng ta biết nền kinh tế Trung Quốc đấy hiện nay Trung Quốc đang đóng cửa đó, lock out nền kinh tế nên không giao thương với bên ngoài và hiện nay là các chuyên gia đang thổi phồng cái việc uh, Fed tăng lãi suất nhưng mà quên mất là khi kinh tế Trung Quốc mở cửa trở lại thì hoàn toàn là bổ sung dòng tiền mới cho thị trường và cục diện có thể thay đổi. Mà chúng ta biết là tháng 11 này thì đại hội à, đảng của Trung Quốc nhiều khả năng là diễn ra xong nếu mà bầu chủ tịch Tập Cận Bình là chủ tịch chọn đời thì lúc đó kinh tế Trung Quốc hoàn toàn quay có thể quay trở lại mở cửa. Mà chúng ta biết Trung Quốc đang là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Nếu tính theo sức mua PPP à, thì Trung Quốc còn là nền kinh tế lớn nhất thế giới cơ. Ờ, chúng ta biết toàn bộ dân Trung Quốc là bị đóng cửa lock out khá là lâu rồi hai năm nay rồi ờ, rất là buồn chân buồn tay khi mở ra hoàn toàn có thể hoạt động mua sắm tiêu dùng rồi thì du lịch du liếc là có thể phát triển rất là bùng nổ và người dân Trung Quốc có thể đổ đi khắp nơi kể cả Việt Nam kể cả châu Âu kể cả Mỹ lúc đó có thể tiêu dùng rất là nhiều có thể tạo ra cái nguồn cầu và thúc đẩy cái nền kinh tế dịch vụ của các nước phát triển như Mỹ châu Âu có thể chính người tiêu dùng của Trung Quốc lại là một động lực rất lớn để kéo nền kinh tế Mỹ và châu Âu có thể thoát khỏi bờ vực suy thoái cũng nên chúng ta chưa thể biết được cái này là một ẩn số rất là lớn vì chúng ta cũng chưa biết chắc chắn là lúc nào nền kinh tế Trung Quốc mở cửa trở lại cả nhưng đó hoàn toàn có thể là một ẩn số mà hiện nay thế giới đang loại bỏ Trung Quốc gần như coi Trung Quốc tàng hình không quan tâm gì nền kinh tế Trung Quốc nền kinh tế Trung Quốc không thể đóng cửa vĩnh viễn được Trung Quốc sẽ mở cửa trở lại tôi lấy đơn giản như Việt Nam thôi nếu Trung Quốc mở cửa trở lại người dân Trung Quốc lại ồ ạt sang Việt Nam du lịch lại tiêu dùng lại ăn uống rồi lại đặt dịch vụ tour rồi du lịch khách sạn chúng ta lại có rất nhiều đô à, Trung Quốc sang đây lại mang theo rất nhiều ngoại tệ sang thì ngành du lịch chúng ta lại phục hồi ngành dịch vụ chúng ta cũng có thể phục hồi rất là mạnh mẽ du lịch khách sạn rồi dịch vụ đi theo rất là nhiều thứ chứ không đơn giản chúng ta biết chúng ta ngành du lịch của chúng ta rất là thất thu chúng ta chảy mà mất ngoại tệ rất là nhiều khi không có nguồn khách du lịch đặc biệt là nguồn khách du lịch từ Trung Quốc Đó. nên chúng ta phải hiểu là hiện nay mọi thứ nó đang chưa quá là tệ đâu nó không tệ như mọi người nghĩ tôi nghĩ là nó không tệ như mọi người nghĩ cũng như lãi suất lãi suất của Fed mới 3% ăn thua gì lịch sử lãi suất của Fed gần tận 19% cơ mà bình thường là nâng lên 5-6% cơ mà đây chúng ta biết Bình thường các lần trước đều nâng đến 5-6%. Bây giờ mới 3% chưa có ý nghĩa gì cả. Ừ, chưa là cái gì ghê gớm cả. Tất nhiên chúng ta không cần so sánh với cái giai đoạn mười mấy phần trăm nhưng mà cái mức 5-6% vẫn còn chấp nhận được của nền kinh tế. Hiện nay 13% tăng lên 4%, 4,5% có gì ghê gớm đâu. Chúng ta không thể đòi hỏi sống mãi trong môi trường lãi suất 0% được. Đó là về yếu tố thông tin của nền kinh tế thế giới và chỉ số chứng khoán Mỹ. Thì cá nhân tôi đánh giá chỉ số chứng khoán Mỹ sẽ là như vậy. Dow Jones sẽ đi sideways thôi. 29.000, 30.000 là đáy, lên 34.000 sẽ là đỉnh. Chỉ số S&P 500 cũng tương tự Dow Jones thôi, không khác gì mấy cả. Hiện nay thì nó cũng sẽ đi sideways ở biên độ là 36.000 và 43.000. S&P 500 cũng đang được hỗ trợ khá mạnh trên chart tuần. Quanh M200 hiện nay đang đặt là 3.585. Các lần trước thì cứ mỗi lần chạm SP500 sau đó thị trường đều tăng rất mạnh mẽ. 2011, 2016, 2018. Đấy, 3 lần liền cứ chạm MA200 tăng rất mạnh mẽ. Nên lần này kể cả chạm thì nó cũng sẽ được hỗ trợ khá mạnh tại đây. Mọi thứ nó chưa quá xấu, kinh tế vẫn bình thường mà. Đã khủng hoảng hiếc gì đâu, đã xảy ra việc phá sản rồi hệ gây đổ vỡ liên hoàn. Gì đâu mà chúng ta kỳ vọng thị trường cứ sập mạnh sập mạnh bán bán bán tôi cũng không hiểu rất nhiều chuyên gia hiện nay phân tích kiểu như dự báo thời tiết tôi nghĩ là nó không có quan điểm khoa học nó không phù hợp mà đương ý thị trường có thể xấu nhưng mà xấu ở mức độ nào và giá phản ánh đến đâu bây giờ để nó xấu quá thì nó phải có cái gì đó chứ phải khủng hoảng hoặc là gì đó chứ suy thoái hiện nay khủng hoảng chưa suy thoái cũng chưa mà kinh tế vẫn bình thường mỹ vẫn ừ, điều kiện vẫn khá là tốt tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất nhiều năm có lạm phát đó đúng không lạm phát thì do ông fed đó ông bơm tiền quá tay ông giữ quá lâu bây giờ ông phải ngược lại là ông phải hút bớt tiền về phải nâng lãi suất lên phù hợp không thể giữ lãi suất 0% mãi được cái việc lãi suất đứng 4 5% là mức cân bằng mức phù hợp thôi không có vấn đề gì chỉ số Nasdaq cũng tương tự thôi, ba chỉ số chứng khoán lớn của Mỹ đang chạm hỗ trợ và sẽ sớm thiết lập đáy. Đấy Nasdaq cũng đang test hỗ trợ M200 ở 11.500. Đấy trước đó này chúng ta nhìn xuyên suốt này. Trong quá trình tăng giá 15 năm này. Cứ mỗi lần Nasdaq về M200 sau đều tăng rất mạnh mẽ này. 2010 này. 218 này. Đấy rất là mạnh mẽ đương nhiên nó sẽ phục hồi tại đây cá nhân tôi đánh giá chỉ số Nasdaq sẽ đi ở một biên độ là 14.000 à, 10 1.000 ờ, đến 13.500 đi sideways thôi tạm thời là như vậy đã chờ có những biến cố mới còn à, đó là về thông tin thế giới và thế giới sẽ ngắn hạn là sẽ đi ổn định tích lũy ở vùng dưới nó không lên được đỉnh đâu nhưng nó sẽ cũng sẽ không phá đáy sâu đâu. Tôi nghĩ có thể phá kỹ thuật 1 2% là bình thường, chấp nhận được. Dow Jones có thể phá kỹ thuật quanh 29.000 là bình thường, thậm chí 28.000 mấy 7 800 sau quay lên là bình thường, có vấn đề gì đâu. Sai số 1 2 3% cũng chấp nhận được, chả có vấn đề gì cả. Còn đối với kinh tế Việt Nam thì như nào nhỉ? À, cá nhân tôi đánh giá nhé, tuần vừa qua thì Việt Nam có một số điểm đáng chú ý như này. Thứ nhất, là Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo à, Ngân hàng Nhà nước điều hành là có thể tăng lãi suất. Nhưng có một điểm rất đáng lưu ý nhé. Nghiên cứu tăng lãi suất điều hành, à, tăng lãi suất huy động nhưng cố gắng giữ ổn định mặt bằng lãi suất cho vay, kêu gọi các tổ chức tín dụng nghiên cứu giảm lãi suất ở một số lĩnh vực, một số đối tượng. Cái này mới là vấn đề. Tăng đầu vào nhưng mà không cho tăng đầu ra Đấy. Ngân hàng nào mà cố tình tăng đầu ra thì nay mai sẽ bị hạ chỉ tiêu đánh giá hạ điểm, hạ điểm tín dụng nay mai năm sau sẽ được cấp tín dụng thấp. Do vậy đây là vấn đề. Điều này đồng nghĩa với việc là các ngân hàng sẽ bị giảm cái biên lợi nhuận đi. Ông đầu vào huy động tăng nhưng đầu ra gần như không tăng thì cái biên lợi nhuận ông sẽ giảm. Như vậy ngành ngân hàng sẽ là ngành đầu tiên gặp bất lợi. Tiếp theo là khi tăng lãi suất thì những doanh nghiệp mà thâm dụng vốn tức là vốn vay nhiều sẽ gặp bất lợi thì chúng ta biết rồi bất động sản sẽ là là lĩnh vực thâm dụng vốn rất là lớn vay nợ trái phiếu vay nợ tín dụng rất là lớn thì bất động sản sẽ là lĩnh vực gặp khó khăn như vậy trong thời gian tới chúng ta có hai ngành chúng ta cần phải tránh thứ nhất là ngành ngân hàng thứ hai là ngành bất động sản Đấy. Đây là tôi đang nói về tình hình chung nhá, còn vẫn có những doanh nghiệp tốt ừ, đi ngược dòng là bình thường nhưng số đó nó sẽ ít. Nó đúng 7 80% thôi. 10 doanh nghiệp thì đến 7 80% sẽ đi chung theo hướng đó. Còn hai ba doanh nghiệp nó vẫn tốt, vẫn bơi ngược dòng là bình thường. Vậy lưu ý điều đó nhé. Và chúng ta biết là ngay sau đó, ngay sau cuộc họp của chính phủ thì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tăng lãi suất 1% ở tất cả các kỳ hạn. cái điều này nó khá là quan trọng. Điều này nó đặt ra một câu hỏi là gì? Mỗi khi Việt Nam tăng lãi suất thì thị trường chứng khoán như nào? Liệu có phải lãi suất tăng là thị trường chứng khoán sụp đổ không? Đây, chúng ta lại trở lại với thị trường chứng khoán Việt Nam như nào? Đây là diễn biến giữa lãi suất và thị trường chứng khoán Việt Nam. Chúng ta biết. Đấy, khi lãi suất giữ ở nền thấp thì thị trường chứng khoán bùng nổ còn lãi suất nhích lên thực ra lãi suất bây giờ điều hành tăng từ 4 đến 5 phần trăm tôi thật đây vẫn là lãi suất mơ ước vì chúng ta nhìn đây vẫn là vùng lãi suất thấp nhất trong nhiều năm chúng ta xét từ năm 2000 đến giờ thì đây vẫn là lãi suất thấp nhất trong nhiều năm trước đó những đợt lãi suất điều hành của chúng ta thấp là ở mức 6 phần trăm chỉ có từ 2015 đến nay chúng ta ổn định vĩ mô tốt thì lãi suất của chúng ta mới giữ được ở mức 4 đến 5 phần trăm bây giờ chúng ta mới tăng từ 4 đến 5 phần trăm vẫn chúng ta vẫn đang ở những điều kiện tốt nhất mà. Các bạn kêu cái gì? Các bạn cứ muốn lãi suất thấp mãi à? Không có đâu. Môi trường nó phải trở lại ổn định. Cá nhân tôi đánh giá lãi suất Việt Nam đứng ở mức 7-8% là bình thường. Lãi suất ờ, chủ chốt của ngân hàng nhà nước. Lãi suất huy động có thể đứng ở mức 8-9% là bình thường. Lãi suất cho vay ra 12-14% cũng là bình thường. Chúng ta sẽ không trở lại cái mức lãi suất huy động 16 17% thôi, Lãi suất cơ bản và lãi suất cho vay ra có thời điểm 24 25% thì doanh nghiệp mới bị chết, kinh tế mới tê liệt chứ. Lãi suất cho vay ra có lúc thấp thì 9 10%, lúc cao thì 12 13% là bình thường, có vấn đề gì đâu. Tôi nghĩ là hiện nay ờ, giới truyền thông media đang đang đang đang thổi phồng cái việc tăng lãi suất kể cả tăng lãi suất của Fed cũng như tăng lãi suất của Việt Nam Đấy, kể cả các chuyên gia tôi cũng chả hiểu là chuyên gia là thật hay là chuyên gia như thế nào nhưng mà nhiều lúc đánh giá tôi thấy nó cũng rất là buồn cười đánh giá theo chiều hướng gọi là thổi phồng, thổi phồng mọi thứ Đây, chúng ta trở lại nhé khi Fed tăng lãi suất thì thị trường chứng khoán chúng ta nào đây chúng ta nhìn thấy này hai lần Fed tăng lãi suất thị trường chứng khoán chúng ta đều tăng đấy chứ Giai đoạn Fed tăng lãi suất này 2004 này, 2006 này, thị trường chứng khoán chúng ta bùng nổ đạt đỉnh ấy. Giai đoạn sau 2015 2019 này, thị trường chứng khoán chúng ta vẫn tăng trưởng mà. Giai đoạn suốt giai đoạn 2014 2018 mà. Cứ đâu phải là cứ Fed tăng lãi suất là thị trường chúng ta sụp đổ đâu. Cái này nó rất là buồn cười. Nói chung là không hẳn chúng ta phải hiểu là như vậy. Tất nhiên là có ảnh hưởng Fed tăng lãi suất thì nó sẽ gây áp lực lên tỷ giá gây áp lực chúng ta buộc phải tăng lãi suất theo đây là bình thường ngắn hạn nó sẽ ảnh hưởng nhưng nó ảnh hưởng đến tùy ngành thôi hoặc là chúng ta biết là xấu với ngành nọ sẽ có lợi với ngành kia ví dụ như ngành uh, bất động sản xây dựng thâm dụng vốn rất là lớn thâm dụng vốn tín dụng thì sẽ gặp khó khăn vì lãi suất tăng thì chi phí vay nợ cao nhưng những doanh nghiệp gửi tiền lại được lợi những doanh nghiệp lớn bây giờ đang gửi tiền nhiều ví dụ như GAT này đấy BSR này hoặc kể cả là ừ, những công ty chứng khoán lớn cũng đang gửi tiền nhiều VND, SSI, HCM, VCI hoặc là các doanh nghiệp bảo hiểm này, các doanh nghiệp đầu ngành khác nữa. Nói chung là nó rất là nó rất nhiều xấu với ông nọ, tốt với ông kia, không có nghĩa là xấu xấu tốt. Đó. Và các bạn cũng lưu ý là quan điểm của tôi thì là Fed tăng lãi suất và kinh tế là tạm thời là nó qua cái giai đoạn tốt nhất rồi. Những cái môi trường lãi suất thấp thì cái tiền dễ dàng lãi là nó hết rồi. Đấy, thị trường sẽ phải thanh lọc trở lại. Những doanh nghiệp nào tốt, nền tảng tốt, định giá thấp thì sẽ có tiềm năng tăng trưởng. Những doanh nghiệp nào không tốt sẽ xuống giá hoặc những doanh nghiệp nào định giá cao cũng sẽ xuống giá. Môi trường lãi suất nó khác rồi thì cái định giá doanh nghiệp nó cũng phải khác. Chúng ta lưu ý là như vậy các bạn đầu tư cũng vậy nhé các bạn nên nhớ là chúng ta mua là chúng ta mua cổ phiếu mua công ty chúng ta không phải mua con vn index mà lúc nào các bạn cũng soi đến con vn index là tăng ngay giảm mấy điểm xanh hay đỏ theo tôi nếu nó là một cái chen mạnh cơ ví dụ như cái đợt nó 1500 nó xuống 1200 đấy một chen ba bốn trăm điểm thì đương nhiên là không cổ phiếu nào thoát bây giờ với những cái nhịp dao động 30 điểm 50 điểm của index những cổ phiếu đi ngược là bình thường thị trường thì nó phải có con tăng con giảm chứ con tốt con xấu chứ con nào xấu thì phải giảm con nào tốt thì phải tăng con nào định giá thấp thì tăng con nào định giá cao thì giảm thị trường gần 2.000 mã cổ phiếu chứ đâu phải là một mã mà là đâu phải là duy nhất một con VN Index là cứ phải tăng là tăng giảm là giảm các bạn đầu tư cái tư duy nó rất là buồn cười cái giai đoạn 206 207 hoặc 220 21 nó qua lâu rồi Chúng ta biết từ 206, 207, 15 năm sau mới lại có giai đoạn 210, 221. Cái giai đoạn rơm rác cũng tăng. Cổ phiếu rác định giá còn cao hơn cả cổ phiếu tốt cơ. Cái giai đoạn đấy qua lâu rồi, cái giai đoạn bùng nổ F0 qua lâu rồi. Bây giờ nó không có nữa. Nếu muốn có phải 10 15 năm sau mới có. Bây giờ cuộc chơi nó khác. Không phải là chúng ta cứ nghe truyền thông media nhiều người khen tốt thì chúng ta mua, nhiều người khen xấu chúng ta bán các bạn đầu tư kiểu đó theo tôi các bạn giải nghệ đi thị trường chứng khoán nó khó mà nó không đơn giản như vậy không phải một cộng một bằng hai nếu nó dễ như thế thì phải 90% mọi người kiếm được tiền chứ bạn nên nhớ ở trên thị trường này hơn 80% người đầu tư không kiếm được tiền đâu những người kiếm được tiền không hẳn là những người xuất chúng nhưng là những người chấp nhận kiếm tiền chậm là những người phải mua những cổ phiếu khi nó được định giá rẻ khi nó là cổ phiếu tốt mà thị trường đang chưa định đúng giá chứ không phải là bạn mua cổ phiếu xanh xanh đỏ đỏ lên lên xuống xuống hàng ngày bạn chết đinh nếu mà cứ chết đinh như thế thì ai chết định kiếm được tiền không có đâu đơn giản này chúng ta nhìn ngay vn index của chúng ta đi với lại một số nhóm cổ phiếu đợt vừa rồi không phải cứ vn index giảm là cổ phiếu giảm đâu đấy tôi cho các bạn xem cùng luôn đây nhá tuần qua nhá vn index giảm đúng không Đấy, vn index của chúng ta tuần qua giảm này từ 1235 ờ, giảm 32 điểm xuống 1203 Đấy. những cổ phiếu ví dụ như nhóm cổ phiếu bảo hiểm này BVH này còn tăng ngược cơ mà chúng ta nhìn thấy đấy từ 56 xuống thấp nhất 53 tăng ngược lên đóng cửa tận 584 cơ mà hoặc là nhóm cổ phiếu đầu tư công này xây dựng ví dụ như tích công này còn đang lỗ nhá tích công đang lỗ lũy kế từ đầu năm đến giờ nhá nhưng đâu có giảm đâu vẫn còn cách đáy rất là xa từ lúc tạo đáy dưới 50 lên cao nhất 74 giờ vẫn đứng 69 hoặc là cổ phiếu H Đó, địa Hòa Bình này nhóm cổ phiếu đầu tư công đấy còn tăng giá mạnh cơ mà từ vùng giá 18 năm còn tăng giá lên 19,7 cơ mà hoặc là như VCG này đó chúng ta nhìn đấy index thì downtrend trong hơn một tháng vừa qua VCG tiếp tục tăng cơ mà từ 21 lên tận 27 26 tức là các bạn đầu tư cổ phiếu thì các bạn phải tập trung vào cổ phiếu của mình chứ các bạn tập trung xem cổ phiếu của mình đang ở vùng mua hay vùng bán đúng không ạ chứ chứ không không không nên quá nhìn cái chỉ số xanh đỏ và index làm gì không phải vn index cứ giảm là cổ phiếu giảm và vn index tăng là cổ phiếu tăng đấy trở lại với thị trường chứng khoán Việt Nam nhé cá nhân tôi đánh giá là vn index vùng giá 1002 này nhiều khả năng có thể bị phá kỹ thuật qua nhưng mà việc vn index có thể về 1180 1170 hay 1160 thậm chí chỉ đứng ở 1190 cũng nên nhưng cá nhân tôi đánh giá là VN Index cái vùng dưới nhìn hai này là vùng mua không phải vùng bán. Còn mua cổ phiếu nào thì quý vị phải lựa chọn cho kỹ. Đấy. Cá nhân tôi thì khuyến nghị là quý vị nên tránh hai cái ngành bất động sản và ngân hàng ra. Hai ngành đó sẽ gặp bất lợi khi lãi suất tăng. À, đặc biệt là còn lại quý vị nên tập trung vào những cổ phiếu tốt nhé. Hiện nay thì tránh hết những cổ phiếu làm ăn không ra gì rơm rác ra những cổ phiếu định giá thấp một là cổ phiếu tốt định giá thấp hai là những cổ phiếu được hưởng lợi trong bối cảnh lãi suất tăng Đó. nền kinh tế chuẩn mình thì hiện nay chúng ta ngoài dòng ờ, ngân hàng chứng khoán chúng ta hoàn toàn còn những dòng khác ví dụ như là nhóm đầu tư công ờ, thì cá nhân tôi thì không đánh giá quá cao còn tôi không biết là mọi người kỳ vọng cái gì bởi vì chúng ta biết là cái giá vật liệu xây dựng tăng rất là mạnh nên ờ, các doanh nghiệp đầu tư công thì hầu như làm xong chưa chắc đã có lợi nhuận đâu đó mà cái thâm dụng vốn của các doanh nghiệp xây dựng thì nó rất là lớn nên hoàn toàn nếu có lợi nhuận thì cũng bị sẽ bị bào mòn bởi cái lãi suất tăng nên tôi không đánh giá cao tôi nghĩ là các ngành khác Ờ, hoàn toàn chúng ta biết là nếu đầu tư giải ngân đầu tư công mạnh thì hoàn toàn các doanh nghiệp vật liệu xây dựng đấy hoặc là các doanh nghiệp thép chúng ta biết là giá điện ở châu Âu giá khí châu Âu rất là cao nhiều doanh nghiệp sản xuất thép châu Âu phải dừng sản xuất không được cung cấp điện hoàn toàn nhu cầu có thể thiếu hụt trong thời gian tới và giá thép hoàn toàn có thể phục hồi hoặc là chúng ta biết là khi mà thị trường chứng khoán chạm đáy lại quay trở lại tăng trở lại thì các doanh nghiệp chứng khoán lại có thể là khởi sắc à, rất nhiều bạn trở lại nói là à, thị trường bây giờ giao dịch 10.000 tỷ eo uột quá công ty chứng khoán thế nọ thế kia tôi nói thật các bạn 10.000 tỷ bây giờ là quá mơ ước chúng tôi ở trong thị trường giai đoạn 2010 2011 đó có những ngày thị trường giao dịch có 300 tỷ 500 tỷ thôi bạn ạ bạn biết là bây giờ gấp 20 lần những lúc khổ nhất như vậy còn sống được còn chịu được các công ty chứng khoán đây chúng ta trở về đấy chúng ta chỉ cần xét ví dụ như SSI đi giai đoạn ờ, khó khăn nhất đây 2011 2012 đây đây à, lúc đó doanh thu đây các bạn nhìn thấy đây doanh thu có 7 800 tỷ thôi lợi nhuận có năm thấp nhất là năm 2011 cần có 80 tỷ. Sau đó là duy trì 400 tỷ, 400 tỷ lợi nhuận 4 500 tỷ một thời gian dài rồi tăng trưởng dần lên cùng với phục hồi của nền kinh tế, tăng trưởng lên nghìn tỷ, hơn nghìn tỷ. Đấy. Đến năm 2018 đỉnh cao lên nghìn ba, sau đó tụt xuống Covid năm 2019 900, 2020 lên nghìn hai Năm vừa rồi thì mới lên được 2.700. Năm nay thì dự kiến là lợi nhuận đâu đó tầm 4.300 trước thuế, tức là 3.500 sau thuế. Chúng ta biết là lợi nhuận từ lúc bảy mấy tỷ bây giờ lên đến 3 4 ngàn rồi các bạn vẫn còn kêu kêu nào. Hoặc là đây các bạn nhìn thấy này. Đấy đỉnh cao bây giờ chúng ta giao dịch này. Một tuần chúng ta lúc đỉnh cao là khớp 5 tỷ cổ phiếu Bây giờ chúng ta khớp về 2 tỷ rưỡi 3 tỷ các bạn bảo thấp. Ừ, xin lỗi các bạn trở lại với mấy năm trước 2015 này. Một tuần lúc đó khớp lệnh được bao nhiêu? Cả tuần mới khớp được có 500 triệu cổ phiếu. Bây giờ chúng ta khớp 2 tỷ rưỡi gấp 5 lần. Hoặc đi xa hơn thì giai đoạn thảm nhất là 2011 2012. Trung bình mỗi ngày một tuần khớp được có trăm triệu cổ phiếu. Có những tuần khớp 50 triệu cổ phiếu các bạn ạ. Bạn biết là từ trăm triệu cổ phiếu mà bây giờ lên 2 tỷ rưỡi tăng 25 lần rồi. Bạn muốn vậy là sao? Trong vòng 15 năm tăng 25 lần. Các bạn còn kêu. Các bạn cứ nhìn mãi cái đỉnh lúc 5 tỷ cổ phiếu. Không ai lên đỉnh được mãi cả bạn ạ. Tôi nghĩ là trong điều kiện bây giờ 10.000 tỷ, 12.000 tỷ vẫn là mơ ước. rồi Các công ty chứng khoán vẫn mơ ước lắm rồi. Chứ bạn không nên đòi hỏi quá cao. Cũng như bây giờ do nó khớp 10.000 tỷ thì giá công ty chứng khoán nó mới ở đây. Nếu không thì nó đã cứ 5.000 tỷ mãi đâu phải ở đây. Giống như SI chẳng hạn. Các bạn biết cách đây 4 ờ, tháng thôi, 6 tháng Giá trước chia gần trên 40 này. Đó. Một năm trước còn 50 này, bây giờ 20 này. 10.000 tỷ nó mới ở đây. Nên khu vực này tôi nghĩ là nó đang là khu vực định giá là khá là hợp lý. Có thể nói là thấp luôn ạ nó là khu vực mua an toàn quý vị hoàn toàn có thể mua tầm nhìn dài hơn khi tháng 10 tháng 11 mọi thứ nó phục hồi trở lại bình thường chứng khoán khởi sắc thì các công ty chứng khoán hoàn toàn tăng giá là tốt là bình thường do vậy là thời điểm này cá nhân tôi đánh giá là mua không phải là lúc bán còn bây giờ mua ngành nào mua cổ phiếu nào tôi khuyến nghị trong rất nhiều video rồi quý vị nên à, xem lại nếu quý vị nào không nắm được còn tôi nghĩ là những ngành ví dụ như thép hoa Hòa Phát tôi nghĩ là vùng giá 22 23 cũng rất là hợp lý quý vị mua kỳ vọng định giá hợp lý thì 30 33 là bình thường hoặc là những cổ phiếu chứng khoán đầu ngành như SSI VND này, dưới 20 18 20 cũng là những vùng mua rất là hợp lý với mức phục hồi 20 30 thậm chí 50% trong tương lai là bình thường còn các ngành khác ví dụ như rất nhiều bạn thì rất thích đầu tư công rồi đầu tư thích đầu tư theo tin tức tôi thì tôi không đánh giá cao nhưng nhóm ngành về xây dựng bởi vì thâm dụng vốn rất là lớn khi mà lãi suất tăng thì những ngành này nói chung là khi các bạn mà vào sới bạc các bạn không cần quan tâm đến nội tại công ty định giá công ty thì tôi chịu vì tôi cũng không quen với sở trường đầu tư như vậy tôi quen với sở trường là phải định giá và đầu tư nó phải an toàn những công ty mà ví dụ như bây giờ các bạn đầu tư cô tích công chẳng hạn nhiều năm nay làm ăn có ra gì đâu kết quả thì làm ăn thì kém toàn lỗ thì thì cũ tôi cũng chả biết định giá nó thế nào cả ờ, bây giờ thì Bây giờ giá 70 này hỏi tôi là cao hay thấp mua hay không thì tôi cũng chịu chả biết khuyến nghị nào cả. Đó. Nó thì vẫn đang giá thị giá thị trường thì vẫn đang dưới giá trị sổ sách đấy. Nhưng chúng ta biết là nhiều năm liền làm ăn 2021 thì gần như là không lãi. Sụt giảm từ 1.500 tỷ xuống 24 tỷ. Năm nay thì ờ, bốn quý gần nhất thì ờ, ba quý lỗ tôi cũng chả biết định giá nào khó tôi không thiên về hướng nhóm đầu tư công tôi thiên về hướng những doanh nghiệp được lợi ví dụ môi trường lãi suất thấp thì những doanh nghiệp nào được lợi và giá trị doanh nghiệp đang ở đâu Đó. những doanh nghiệp đầu ngành lợi nhuận thì cái này nó rất là dài mỗi người có một cái phân tích mỗi người một quan điểm tôi cũng không muốn đưa ra là áp đặt cái quan điểm của mình là nên đầu tư mã nọ mã kia có thể tôi đúng có thể tôi sai tôi chỉ đưa ra quan điểm quý vị tham khảo thôi chứ còn ờ, đúng sai trên thị trường chứng khoán là bình thường tôi đúng thì cũng không có gì là quá xuất chúng và nếu tôi sai thì nó cũng là bình thường đấy tôi xin nhắc lại là cái khu vực hiện tại VN-Index dưới 1200 quan điểm tôi là khu vực canh mua còn tùy theo quý vị quý vị phải dựa vào khả năng của mình để phân tích là chúng ta nên mua mã nào vùng giá như nào mua được giá thấp nhất hay không thì đấy là mang tính chất nó rất là hên xui đấy, quan điểm tôi là khu vực canh mua còn quý vị phải dựa vào cái phân tích của mình để lựa chọn má phù hợp lựa chọn ngành phù hợp tiền trong túi chúng ta quyền mua bán là do chúng ta lời ăn lỗ chịu không đừng bảo do ai khuyên cả trong đầu tư không ai khuyên được cả ok chúc quý đầu tư có một ờ, à tôi xin nhắc lại là quan điểm tôi nhé là vùng giá dưới nhìn hai này là VN Index sẽ tạo đáy sau đó VN Index sẽ bước vào nhịp tăng cá nhân tôi đánh giá tăng đến cuối năm nhiều khả năng đến tháng 11 12 và VN Index sẽ vượt ba sẽ chinh phục ba tôi kỳ vọng VN Index sẽ tiến lên M200 hiện nay nó đang nằm ở chỉ số 1350 tôi nghĩ nó sẽ điều chỉnh dần về tầm 1330 1340 thôi và VN Index hoàn toàn có thể tăng lên tầm kỳ vọng tháng 11 12 có tăng lên trên ba đây sẽ là vùng để chốt lời đó. đó quan điểm cá nhân tôi tôi có thể đúng tôi có thể sai quý vị lưu ý điều đó nhưng mà tôi cung cấp cho quý vị thêm thông tin và thêm những cơ sở khoa học phân tích chứ không có đoán mò không đoán giống như đợt ừ, tôi phân tích ở trên 1500 này lúc đó tôi phân tích là index sẽ xuống 300 điểm dưới 1002 ui dồi ôi, tôi bị chửi rào rào luôn lúc đó kể cả những người bạn của tôi vào ui đầu tư công nọ kia chính phủ bơm tiền index còn lên 2.000 3.000 toàn mấy bạn ép không vào chém như thần nữa. Kết quả cuối cùng thì tất cả tan hết xác. Lúc thị trường ở 1150 1160 tôi đều khuyến nghị mua lên. Đấy. Nhưng lúc đó mọi người cứ vẽ mai dạng nghìn mốt với một nghìn với chín trăm tám trăm Tôi nghĩ là lúc mọi người hưng phấn thì hưng phấn quá lúc ở trên 1500 thì vẽ mấy 1800 2000 3000 lúc nó xuống lên đáy rồi một một dưới nghìn hai một một năm mươi sáu mươi vẽ máy nghìn mốt bị một nghìn với chín trăm với tám trăm mọi người đang quá là tôi nghĩ là đang đang đang đang đang không không không dựa trên lý trí để cảm xúc nó chi phối quá nhiều khi chúng ta đầu tư chúng ta nên tỉnh táo mua mua má nào chứ không phải thị trường 2.000 ờ, mã mà không phải lên tất cả cùng lên xuống tất cả cùng xuống đâu ra lưu ý điều đó ok quan điểm của tôi thì là tuần tới là tuần cánh mua ờ, có lẽ nó sẽ là một trong những tuần cơ hội mua rẻ cuối cùng à, trước khi chúng ta đón sóng tăng quý 4 tôi thì ủng hộ quan điểm là thị trường sẽ tăng trở lại vào quý 4 kể cả thế giới lẫn Việt Nam và VN Index sẽ chinh phục 1.300 điểm nhiều khả năng đóng cửa cuối năm quanh 1.300 đây là quan điểm cá nhân tôi Ờ, kết quả chúng ta phải chờ xem nhé hai ba tháng nữa có kết quả thôi ok tuần này video dài tôi chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công